Chào tất cả các bạn học sinh thân yêu thầy Nhật nhá Các bạn đã làm xong đề thi thử không chưa ạ? Thầy vừa mới cho các bạn làm cái đề thi thử đúng không? Và không biết là các bạn có làm được bài không các bạn nhỉ? Thầy đây, thầy đây các bạn ơi Đấy Không biết là các bạn đã làm xong chưa nhỉ? Đúng không? À, chúng ta đang làm trắc nghiệm môn văn các bạn nhé Đấy Và nếu như bạn nào chia sẻ video này về thì đến cuối video các bạn sẽ có đề PDF nhé các bạn nhá ok thầy chào các bạn rồi chào bạn như thường ok thầy nhìn em rồi nhá ok thầy chào em chào bạn là Katinyan ok chào bạn Trọng Đạt đúng không đấy 29 trên 30 giỏi quá nhá ok như thường được 29 trên 30 à siêu thế nhở dạo này mấy đứa này học siêu quá nhở được đấy các bạn ạ các bạn học như thế là thầy cũng cảm thấy yên tâm được phần nào đấy các bạn ạ đấy thầy cảm thấy rất là vui bởi vì các bạn à, tham gia rất là nhiệt tình Với những cuộc thi như thế này của thầy Đúng không? Ok nhá Chào bạn Trần Diễm Hằng Rồi chào bạn Nguyễn Đình Hiệu Ok Rất giỏi Có vẻ như là một cái tác phẩm như Sông Hương Chúng ta vẫn luôn nói là chúng ta sợ cái tác phẩm này Vậy mà có vẻ như các bạn làm rất là tốt đấy các bạn ạ Ok à Chào bạn Quỳnh Như Ok Chào Trọng Đạt Chào bạn Kati Nhan Rồi chào bạn Thúy Hiền Ok Thầy chào bạn Tuyền Nguyễn nhá Ok chào tất cả các em Chào bạn Tuyết Mai Được chưa nào Đấy các bạn đã làm xong đề này chưa Các bạn mà yêu thương thầy thì các bạn nhớ chia sẻ video về nhá các bạn nhá Đấy chia sẻ video đến cuối video thì các bạn sẽ được Sẽ được tặng à, à, file PDF của cái đề này các bạn nhá Ok Rồi à, ờ, Gì cơ Ok thầy chào như thường nhá Chào bạn Hồng Gấm Chào bạn Trà My Rồi chào bạn Cati Nhan Ok Chào bạn Nguyễn Sĩ Anh Thầy chào tất cả các em nhá Đấy Đâu hết rồi nhở Hôm nay học sinh của mình hôm nay đi đâu hết rồi nhở Chết rồi Mấy ông này lại quên tôi rồi Thế là hơi buồn đấy nhá Đấy Thầy đã mất công thầy soạn ra câu hỏi trắc nghiệm cho các bạn Đấy Và chúng ta đều biết là năm nay ấy Cũng là một cái năm mà Một cái năm mà gì hả em Các bạn có thêm kỳ thi đánh giá năng lực cho nên là thầy rất là cố gắng đúng không soạn cho các bạn một cái đề đánh giá năng lực đúng không và thầy rất là mong là các bạn hưởng ứng nhiệt tình nhá đấy còn nếu mà các bạn không hưởng ứng nhiệt tình thì thôi thầy cũng à, không làm thêm đề nào nữa đúng không đấy thầy đang giúp các bạn ôn tập lại các cái bài đúng không theo phương án trắc nghiệm nhá chào bạn thanh xuân rồi chào bạn à, nguyễn hữu huy ok rồi chào bạn à, thanh xuân chào bạn đào mai loan chào bạn thế phong Chào bạn Quang Thị Huyền Diệu Chào bạn Nguyễn Bảo Ngọc Chào bạn Bùi Ngọc Chào bạn Hoàng Vũ Chào bạn Hồng Ngọc à, Ok Chào bạn Hân Hân Ok à? Đấy Các bạn nhớ chăm chỉ làm cái đề này các bạn nhé Làm những cái đề này ấy, Sẽ giúp cho các bạn à, nâng cao tay nghề đúng không Các bạn làm trắc nghiệm văn Các bạn cũng sẽ không không lo lắng nữa nhá Đấy các bạn có làm được bài không ạ Chào bạn Loan Chu Ok Chào bạn Nguyễn Đình Hiệu giỏi quá 29 trên 30 Nào Chào bạn Minh Tự Ái, chào bạn Đoàn Thúy, chào bạn Lương Bích Hưởng. Ok, thầy trả lời đây nhé. Bạn nào mà yêu mến thầy thì chia sẻ cho thầy video này về nhá. À, sau khi chúng ta like xong cái đề này thì các bạn là những bạn chia sẻ video sẽ có bản PDF của đề này. Ok. Đấy, thầy sẽ tự động gửi bản PDF cái đề này cho các bạn, đúng không? Và chúng ta đều biết là hôm nay chúng ta sẽ nói về làm đề về ai đã đặt tên cho dòng sông các bạn nhé ok rồi chào bạn như thường lần thứ tư nhá đấy thì không biết là em có nghe được không nhá chào bạn giáp văn quỳnh ok rồi chào bạn nguyễn thu trang ok thầy chào tất cả các bạn đúng không lần đầu làm bài đánh giá năng lực của thầy tim đập thình thịch à, rất là vui đúng không các bạn rồi chào bạn khổng chi chào bạn thế phong ok chào bạn giáp văn quỳnh chào bạn hoàng cam chào bạn đinh thị ngọc lan ok chào bạn như quỳnh chào bạn thu hà chào bạn nguyễn như ý nhá Ok, rồi, cảm ơn bạn Phạm Ngọc Ly đã chia sẻ video nhá. Ok, chúng ta làm cái đề này được chưa? Thầy vẫn muốn là có nhiều bạn xem hơn, đúng không? Đấy. Nếu mà ít bạn xem này thì hơi buồn đấy, hơi tủi thân một xíu ấy các bạn ạ. Đấy. Các bạn à, ok nhá. Rồi, chào bạn Lan Anh, chào bạn Thùy Trang, chào bạn Quỳnh Chi đến từ Hà Nội, đúng không? Đấy, chúng ta có 30 câu lận các bạn nhá. Đấy, chúng ta có đến tận 30 câu nhá. Đấy. Và hy vọng là các bạn sẽ làm tốt tất cả các câu này Thầy thấy có rất nhiều bạn comment Thầy thấy có rất nhiều bạn comment là các bạn bảo là Em làm được 29 trên 30 câu Đúng không? Thì có vẻ như là sông Hương bây giờ các bạn cũng không còn sợ lắm Thầy cảm thấy rất là vui vì điều đó Đấy Bởi vì bài sông Hương là một bài rất khó Nhưng mà đến bây giờ các bạn à, làm trắc nghiệm Và chúng ta cũng làm một lần để ôn bài các bạn nhá Đấy Được chưa? Chào bạn Nguyễn Tuấn nhá Chào bạn Nguyễn Khánh Ly Rồi, chào bạn Bảo Nhi Ok, để trả ra ở đây Được chưa nào? Rồi, ok Trần Minh Hằng em bắt đền thầy nhá Ờ rồi đúng không Ok nhá Vào việc đi thầy Đấy Các bạn cứ bảo thầy vào việc nhưng mà các bạn chẳng vào việc mấy nhở Chẳng yêu thương mình gì cả Cũng hơi buồn buồn một tí đấy nhá Ok à, Trần Minh Hằng cũng được 29 trên 30 Thế là giỏi rồi nhá à, Đề thì Rồi ok thà, chào thầy Thuận Hóa nhá Ok Đấy Đề thì các bạn chia sẻ cái đề này về Thì các bạn sẽ có PDF nha các bạn nhá Thầy hứa với các bạn là khi các bạn chia sẻ link này về thì các bạn sẽ có cái cái đề này ok nhá rồi chào bạn lê như quỳnh chào bạn vũ quỳnh trang ok à vợ chồng áp vũ á đề nào thầy chẳng có thầy soạn hết tất cả các tác phẩm rồi nhưng mà quan trọng là thầy muốn xem xem các bạn có yêu thương mình hay không thôi đúng không có bạn jonathan gilido nói đúng cái này bảo yêu mình mà không xe cho mình đúng chuẩn luôn đấy quá chuẩn luôn đấy như thế là hơi bị buồn đấy các bạn ạ rồi ok Tới luôn đi thầy nhá Vào việc nhá Đồng ý Các bạn comment cho thầy sẵn sàng nhá Rồi ok Và trong quá trình thầy chữa nhá Thì các bạn cũng sẽ comment đáp án với thầy Đúng không Để chúng ta cùng khớp lại đáp án nhá các bạn nhá Ok nhá Rồi nhá các bạn nhá Rồi Thùy Linh được 28 trên 30 à Giỏi quá nhá Ok rồi ok Chúng ta bắt đầu đến với phần uh, đọc hiểu này Đọc đoạn văn và trả lời đúng không Phải nhiều thế kỷ qua đi Người tình trong mong đội mới đến đánh thức người con gái đẹp Nằm ngủ mơ màng giữa cánh đồng châu hóa đầy hoa dại Nhưng ngay từ đầu vừa ra khỏi vùng núi Sông Hương đã chuyển dòng một cách liên tục Vòng rơi những khúc quanh đột ngột Uốn mình theo những đường cong thật mềm Như một cuộc tìm kiếm có ý thức Để đi tới nơi gặp thành phố tương lai của nó Từ ngã ba tuần Sông Hương theo hướng Nam Bắc qua Điện Hòn Chén Vấp Ngọc Trản Nó chuyển hướng sang Tây Bắc Vòng qua thềm đất bãi nguyệt biểu lương quán rồi đột ngột vẽ hình cung thật tròn. Về phía đông bắc, ôm lấy chân đồi thiên mụ, xuôi dần về Huế. Từ tuần về đây, sông Hương vẫn đi trong dư vang của Trường Sơn, vượt qua một lòng vực sâu dưới chân núi Ngọc Trản để sắc nước trở nên xanh thẳm. Và từ đó, nó trôi đi giữa hai dãy đồi sừng sững như thành quách. Với những điểm cao đột ngột như vọng cảnh tam thai lưu bảo mà từ đó, người ta luôn luôn nhìn thấy một dòng sông mềm như tấm lụa, với những chiếc thuyền ngược xuôi chỉ bé bằng con thoi những ngọn đồi này đã tạo nên những mảng phản quang nhiều màu sắc trên nền trời Tây Nam của thành phố, sớm xanh trưa vàng chiều tím như người Huế thường miêu tả. Giữa đám quần núi Lô Xô ấy là giấc ngủ nghìn năm của những vua chúa được phong kín trong những rừng thâm u tịch và niềm kiêu hãnh âm u của những lăng tẩm đồ sộ lan tỏa cả một khắp vùng thượng lưu. Bốn bề núi phủ mây vong, mảnh trăng thiên cổ bóng tùng vạn niên, đó là vẻ đẹp trầm mặc nhất của sông Hương như triết lý như cổ thi. Vậy thì chúng ta đều biết rằng đoạn này là một đoạn quá quen thuộc của sông Hương đúng không các bạn? Đấy. Và đến giờ phút này các bạn sợ sông Hương là hơi bị dở đấy các bạn ạ. Nhá. Bởi vì đây là bài khó nhất, nhưng mà chính vì bài khó nhất chúng ta phải tập trung nhiều nhất nha các bạn nhá. Bây giờ chúng ta bắt đầu đến câu hỏi này. Được chưa? Đoạn trích trên trong tác phẩm ai đã đặt tên cho dòng sông của tác giả nào? Ok. Câu này mà không làm được nữa thì thôi nhá. Về quê đi chăn vịt luôn nhá. Ok à? Rồi, chào bạn Đào Đức Mạnh nhá. Các bạn comment cho thầy nào. Đáp án A này Nguyễn Minh Châu Đáp án B Hoàng Phùng Ngọc Tường nhá. Đáp án C là Kim Lân và đáp án D là Nguyễn Tuân đúng không? Ok nhá. Các bạn comment cho thầy nhá, đáp án của chúng ta là gì hả các bạn nhỉ? 1B Đinh Thị Ngọc Lan 1B nhá. Ok rồi. Được chưa? Đấy, Chi Nguyễn đây rồi. Ok các bạn comment cho thầy nào. Các bạn comment đáp án rồi nào. Đáp án này là câu câu này là gì đây? Ngô Thanh Thủy trả lời là B. Phan Thị Kim Oanh trả lời là B đúng không? Đấy, ok nhá. Bây giờ không chào hỏi gì nữa nhá, tập trung nhá. Nguyễn Trung Hiếu và Vũ Tường đúng rồi. Câu này mà còn làm sai nữa thì thôi đấy nha nha các bạn nhá. Về quê chăn vịt luôn các bạn nhá. Đáp án của chúng ta là Hòa Vũ Tường đúng không? Cái này không có gì phải bàn cãi nữa cả, đúng không? Sách giáo khoa viết rất rõ, tác phẩm này của Hoàng Vũ Tường đương nhiên là Hoàng Vũ Tường rồi nhá. Nguyễn Minh Châu lớp 12 phải là chiếc thuyền ngoài xa, Kim Lân lớp 12 phải là vợ Nhật, Nguyễn Tuân phải là người lái đò sông Đà, được chưa? Rồi, không sai được nhá. Câu số 2 ạ một câu hơi hơi hơi có hơi hướng tiếng Việt các bạn nhé. Ok, chào Nguyễn Lan Chi thầy nhìn em rồi nhá. Câu số 2 nào. Hãy thể hiện tài năng của các bạn đi nào. Trả lời thầy biết này, đoạn trích trên được viết theo phong cách ngôn ngữ nào? A. Báo chí, được chưa? B. Chính luận, được chưa? C là sinh hoạt và D là nghệ thuật, được chưa nào? Đáp án câu 2 là gì các bạn ơi? Nào, câu 2 câu 2 nhá, không phải câu 1 nhá. Thầy đang đọc comment của những bạn trả lời câu 2 nhá. Nào, Đào Đức Mạnh trả lời là 2B à, Bạn Lường Bích Hường trả lời là 2D Đúng không? Đã bắt đầu có những người trả lời khác nhau Đúng không? Đấy Có người cho rằng đó là chính luận Và có người cho rằng đó là nghệ thuật Đúng không bạn? À, và các bạn đã quên mất rằng Đối với một tác phẩm văn học Đúng không? Thì nó luôn phải là phong cách ngôn ngữ nghệ thuật nha các bạn nhé Đáp án của chúng ta câu 2 phải là đi Được chưa? Phải là D Phải là nghệ thuật chứ không phải là phải là chính luận được các bạn nhá được chưa nào đấy nhá câu 2 d các bạn nhá học hành này chết rồi ôi làm mới đến câu 2 mà đã sai rồi học hành cái này dở rồi nhá câu 3 nào chủ đề của đoạn trích trên là gì các bạn ơi chủ đề của bạn đoạn trích trên nào câu 3 nhá đáp án a này vẻ đẹp của sông hương chảy qua vùng đồng bằng và ngoại vi của thành phố huế đáp án b vẻ đẹp của sông Hương chảy qua vùng đồng bằng và ngoại vi thành phố Huế. À, ô, hơi ngáo nhở. À, đoạn vẻ đẹp của sông Hồng chảy qua vùng đồng bằng của ngoại vi thành phố Huế. Vẻ đẹp của dòng sông Đà chảy qua vùng đồng bằng và ngoại vi thành phố Huế. Vẻ đẹp của dòng sông Hương khi chảy qua thành phố Huế. Nào, câu 3 đáp án là gì ạ? Thùy Trang trả lời là 3A. À, ờ, ok. Rồi, Nguyễn Thu Yên thầy có nhìn thấy em nhá. Ok. Phạm Ngọc Ly trả lời là 3A, Kiều Thị Phương trả lời là 3A, Dương Nguyễn trả lời là 3A. Huy Quỳnh trả lời là ba Như Thường trả lời là ba Đúng rồi Giỏi lắm các bạn ạ Câu này mà làm sai nữa thì hơi bị dở đấy nhá Ok thầy rất là vui bởi vì các bạn làm đúng rồi đấy nhá Đương nhiên rồi Đoạn mà thầy vừa đọc cho các bạn Nó thuộc vào sông Hương ở ngoại vi của thành phố Huế Và ở vùng đồng bằng châu thổ nhá các bạn nhá Ok nhá Vậy đáp án của chúng ta ba phải là A nhá các bạn nhá Ok Chúng ta đến với câu số 4 này Chúng ta không dở lại ngữ liệu các bạn nhá Rồi không dở lại ngữ liệu nhá Bây giờ chúng ta nhìn câu số 4 này Địa danh nào được không được nhắc đến trong đoạn trích trên Nào các bạn nói để nghe nhá Địa danh nào không được nhắc đến trong đoạn trích trên ạ à, Huy Quỳnh đã có câu trả lời 4 này 4 là D à, à Có bạn nào trả lời khác không ạ Rồi Thanh Thương trả lời là 4D Ok Chi Nguyễn đến từ Hải Dương trả lời là 4D Vũ Quỳnh Trang trả lời là 4D đúng rồi đương nhiên các bạn nhá đúng không chúng ta đều thấy là à, hòn chén này đúng không ngọc chản này đúng không lương quán đều có trong đoạn trích và đương nhiên là tân trào thì không thể liên quan được vì tân trào là tác phẩm Việt Bắc rồi các bạn nhá ok nhá đáp án của chúng ta này không được nhắc đến ở đây đó chính là tân trào các bạn nhá được nhá đáp án D được chưa nào đấy thấy rất là vui bởi vì không có bạn nào trả lời sai câu này rất tuyệt vời nhá các bạn nhá đấy yêu mến thầy và muốn có đề mà link đề pdf của đề này thì các bạn nhớ chia sẻ video về cuối video sẽ có nhá ok câu số 5 này chỉ ra biện pháp tu từ trong câu văn sau dòng sông mềm như một tấm lụa với những con thuyền ngược xuôi chỉ bé bằng con thoi ạ à. ok ạ à. à, câu này thì a là chơi chữ này b là điệp từ này c là so sánh này và d là nhân hóa à Đáp án câu này là gì các bạn nhỉ? Nguyễn Yến Nhi trả lời là 5C Nguyễn Thu Trang trả lời là 5C à, ờ, Lê Hồng Thắm trả lời là so sánh Cathy Nhan trả lời là 5 so sánh Ôi dồi ôi, lại có ông trả lời là 5D này, ông nào đây? Ôi dồi ôi, ông này học hành này dở rồi, nhá Đấy, học hành này quá dở luôn Đấy, năm ở đây nhá là C các bạn nhá Các bạn nhìn thấy cái từ như này này Đúng không? Thì hiển nhiên nó là nghệ thuật so sánh rồi Đúng không? Vậy thì đương nhiên câu 5 của chúng ta phải là C các bạn nhá Đấy Câu này mà cũng có bạn trả lời là D là thầy hơi bị buồn đấy các bạn ạ. Đấy, thầy hơi bị tủi thân với các bạn nên các bạn nhé. Ok nhá. Chúng ta tiếp tục comment nào, thật là nhiệt tình nhá các bạn nhé. Trong buổi tối ngày hôm nay đúng không? Máu lửa lên các bạn nhé. Được chưa? À, một câu bây giờ mình không được rửa sách giáo khoa. Rất hay, đúng không? Một câu mình không được rửa sách giáo khoa nhá. Nhà văn Hoàng Phùng Ngọc Tường nha. Nhà văn này được sinh năm bao nhiêu? Ok nhá. Nào, để xem các bạn có nhớ được năm sinh của Hoàng Phùng Ngọc Tường không? Hay các bạn chỉ nhớ được năm sinh của người yêu thôi nhá Nào Ok ạ à. Rồi à, câu 6 nào các bạn nào Câu 6 nào à, Câu 6 bạn Lê Hồng Thắm trả lời là 6A à, Ok Câu 6 bạn Trọng Đạt trả lời là 6A Rồi Nguyễn Yến Nhi trả lời là 6A Trần Kim Huệ trả lời là 6A Đúng không Đấy rất là giỏi đấy các bạn nhá Đúng rồi à, Năm sinh của Hoàng Phủ Tường nhá Thì các bạn nhớ thầy nhá Đó là ông sinh năm 1937 và nếu các bạn không dở dẹ hoa ra Các bạn vẫn trả lời được Thì các bạn tuyệt vời Rất giỏi nhá Ok nhá Rồi câu số 7 nè À Ngoài sáng tác văn học Thì nhà văn hóa Vũ Ngọc Tường Đã từng làm công việc nào sau đây Được chưa À 6A nha các bạn nhá Câu 7 nào các bạn nào A là dạy học B là họa sĩ C là nhạc sĩ Và D là bác sĩ Lê Hồng Thắm trả lời rất nhanh Đáp án của bạn là 7A Trọng Đạt trả lời là 7A Hai bạn này trả lời là nhanh nhất đúng không Rất là nhanh Vừa nhanh đúng không à, Nguyễn Ngọc Nhi bây giờ mới vào Thế là dở rồi Nguyễn Thu Uyên 7A này Trần Hà Trang 7A này Trần Minh Hằng cũng trả lời là 7A này Đinh Thị Ngọc Lan trả lời là 7A Ồ oh, vậy mà Rồi ok nhá Đáp án của chúng ta chính xác các bạn nhá à, Trước khi đúng không Làm công việc viết văn thì Hoa mùa tương của chúng ta Ông đã từng gì ở à, à, Dạy học nha các bạn nhá Ok nhá rồi, chúng ta đến với câu số 8 á. Nào, câu số 8 này, dễ bị đánh lừa này. Hoàng Vũ Ngọc Tường là một trong số những nhà văn chuyên viết ở thể loại nào? A là tùy bút, B là truyện ngắn, C là thơ và D là bút ký. Ok chưa? Tấn Vinh trả lời là 8, 8 gì đấy? Tấn Vinh trả lời là gì đấy? 8 uh, uh, Tấn Vinh đâu rồi nhỉ? Uh, thầy vừa nhìn thấy comment Tấn Vinh xong Phạm Ngọc Ly trả lời là 8D, Tấn Vinh trả lời là 8C. Ôi rồi ôi. Ôi dồi ôi Hoàng Ngọc Tướng mà viết thơ thì là quá dở rồi em ơi Đúng không? Đoàn Thúy trả lời là bút ký Thúy Huyền trả lời là D Yến Nhi D Bà Billy Ellis trả lời là D Rất là vui các bạn nhá À rất là tuyệt vời đấy các bạn ạ Ok Và đáp án của chúng ta chắc chắn rồi các bạn Đúng không? Đó là D nhá các bạn nhá Đó là bút ký Được chưa? Đấy, những cái tác phẩm Hoàng Vũ Tường Thường là những tác phẩm ở thể loại là bút ký Được chưa nào? Rồi cho đến với câu số 9 á Thể loại của ai đặt tên dòng sông Quá dễ đúng không 9 mà còn làm sai nữa thì thôi nha các bạn nhá Đấy 9 không thể sai được các bạn nhá 9 là gì ạ Ok đúng rồi 9 là A các bạn nhá Bút ký Rồi chúng ta đến với câu số 10 này Câu số 10 nhá Đánh giá nào sau đây Nói đúng về nét sáng tác đặc sắc của Hoàng Vũ Tường A. Kết hợp nhuần nhuyễn giữa chất trí tuệ chữ tình nghị luận sắc bén và suy tư đa chiều. A nhá. B. Sáng tác của ông mang sức mạnh trí tuệ được biểu tượng trong khuynh hướng suy tưởng triết lý. Chất suy tưởng triết lý mang vẻ đẹp trí tuệ đa dạng phong phú của hình ảnh được sáng tạo bởi ngòi bút thông minh và tài hoa. C. Kết hợp nhuần nhuyện giữa lãng mạn và hiện thực, giữa nghị luận sắc bén và suy tư đa chiều. D. Kết hợp nhuần nhuyễn giữa cổ điển và tính trữ tình giữa nghị luận sắc bén và suy tư đa chiều. Nào, các bạn có nhớ về phong cách nghệ thuật Hoàng Hổ Tường không ạ? Nào, câu 10 đáp án của các em là gì nhở? Câu 10 nào, đáp án của chúng ta là gì nào? Rồi, ok. À, Nguyễn Cánh Linh trả lời là 10A, Trọng Đạt trả lời là 10A. Giỏi quá nhở? Đấy, đúng là những con người yêu sông Hương, yêu xứ Huế, yêu Hoàng Phủ Tường. Thúy Hân trả lời là 10A, Trần Minh Hằng trả lời là 10A. Ok, rất tuyệt vời nhá. Ok, đáp án của chúng ta chính xác các bạn nhá. 10 là A nhá kết hợp nhuần nhuyễn này rất chất trí tuệ uyên bác này chữ tình sâu lắng này đúng không suy tư đa chiều với vốn từ ngữ mỹ lệ bay bổng nhá đó là câu nói đúng nhất về à, nét đặc sắc trong sáng tác của hồ tường được chưa nào rồi chúng ta đến với câu số 11 ạ đối tượng mà tác giả đề cập đến trong văn bản đúng không Úi rồi ôi, câu này mà sai nữa thì quá là dở hơi luôn đấy các bạn ạ nhá yeah. ok 11 đáp án là gì các em ơi nào a là sông mã ờ à, B là sông Hương, C là sông Đà và D là sông Hồng. <laughs> ok, sông Hồng này này là trong những tác phẩm văn học lớp 11 rồi, đó là Tràng Giang nhá, không liên quan đúng không? Đấy. Được chưa? Sông Mã thì là bài ở bài Tây Tiến này, đúng không? Sông Đà thì trong gì à, ấy, tùy bút sông Đà của Nguyễn Tuân này, đúng không? Đáp án của chúng ta 11 ở đây phải là B nhá. Đấy. Không thể nào câu này làm sai được đúng không? Không chấp nhận việc làm sai câu 11 các bạn nhá. Ok chưa? Bây giờ mình nói câu 12 này lối hành văn của Hoàng Vũ Tường. Câu 12 nhá các bạn nhá. À, câu 12 này, lối hành văn của Hoàng Vũ Tường là lối hành văn nào? A. Hướng ngoại, B. Hướng nội, C. Vừa đúng không? Cái nọ vừa cái kia, vừa hướng nội vừa hướng ngoại và D là đa dạng đúng không? Câu 12 đáp án của chúng ta là gì ạ? 12. Trần Minh Hằng trả lời là 12B. À, ờ, Nguyễn Ngọc Nhi trả lời là B. Thanh Thương trả lời là B. À, Trần Minh Phương trả lời là B, đúng không? Trọng Đạt trả lời là B, chính xác các bạn nhé. Lối viết của ông gì đấy? hướng nội, mê đắm và tài hoa. Ok nhá. Rồi, chúng ta nói đến câu số 13 để xem chúng ta yêu Hoàng Phủ Ngọc Tường đến đâu nhé các bạn nhá À, 13 đáp án ngay mà gì ạ? Hoàng Phủ Ngọc Tường từng giữ chức vụ nào dưới đây? A. Tổng thư ký Hội Văn học Nghệ thuật Bình Trị Thiên Huế. B. Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Bình Trị Thiên. C. Tổng biên tập tạp chí Cửa Việt và D. Tất cả các đáp án trên đúng không? Đấy. Câu này đáp án ngay mà gì ạ? À, nào để thầy xem xem các bạn yêu hỏa phổ tường ở đâu nhá 13 này Ngọc Bích trả lời là D Dương Nguyễn trả lời là A à, Bắt đầu có những cái Bắt đầu có những câu trả lời khác nhau rồi này à, Nguyễn Trung Hiếu trả lời là 13D Kiều Thị Phương 13D Trọng Đạt 13D đúng không Kepi Nhan 13D Châm Châm 13D Chính xác em nhá Đấy Câu này nó hơi đánh lừa chúng ta một tí Bởi vì chúng ta có một cái thói quen là chúng ta nhìn một cái là chúng ta khoanh luôn Đúng thế không Đấy. Nhưng mà trên thực tế thì tất cả những cái chức vụ này thì Hoàng Vũ Tường đã từng giữ chức vụ rồi, đúng không? Cho nên đáp án của chúng ta phải là D các bạn nhá. Đấy, tất cả đều đúng, đúng không? Đấy, ông đã từng làm tất cả những công việc này, đúng không? Đã từng giữ những chức vụ này nhá. Chúng ta đến với câu số 14 á. Ok nhá. Đấy. Rồi, rồi ok. Ôi, đã có bạn Tấn Vĩnh trả lời là 14C rồi, nhanh quá nhá. Đấy, tác phẩm nào sau đây không phải nhá các bạn nhá, không phải của Hoàng Vũ Tường, đúng không? tác phẩm nào không phải của hoàng phủ tường đúng không nếu như là của hoàng phủ tường nói dễ quá à không phải các bạn nhé hoa trái của tôi hoàng phủ tường chắc rồi các em ơi đúng không ok nhá rồi nguyễn thị bích ngọc 14c ngô bảo 14c thân thị khánh vân 14c đúng rồi đúng không ba tác phẩm này đều là của hoàng phủ tường và tác phẩm này là của nhà văn tô hoài các bạn nhá là tác phẩm đầu tiên của chương trình ngữ văn lớp 12 kỳ 2 đúng không vậy đáp án của chúng ta 14 phải là c các bạn nhá Câu này mà sai không có gì để nói đâu nhá Rồi Một câu hỏi nữa về số liệu à, Xem chúng ta có nhớ được số liệu không nhá Nào Tác phẩm ai đã đặt tên Hoàng Sông được sáng tác vào năm bao nhiêu các bạn ơi Câu 15 đáp án là gì ạ à, Câu 15 đáp án của chúng ta là gì Trần Minh Hằng trả lời là 15C à, Quang Thị Huyền Diệu trả lời là 14C Thầy đang hỏi câu 15 lại trả lời câu 14 Phạm Ngọc Ly trả lời là 15C Ok Diễm Phúc trả lời là 15C Dương Nguyễn trả lời là 15C, Huy Quỳnh trả lời là 15C, Thúy Huyền trả lời là là 15C, đúng không? Có bạn thì viết thẳng ra là 1981 luôn, chính xác em nhá, đúng không? Nếu thầy nhớ không nhầm ấy thì tác phẩm này được viết vào ngày 4 tháng 1 năm 1981 đúng không? Chứng tỏ là các bạn nhớ số liệu tương đối là ok đấy, rất là tuyệt vời nhá. Ok nhá. Rồi, à, tiếp tục nào. Chúng ta đến với câu số 16 nhá. Tác phẩm Ai đã tên dòng sông này được sáng tác ở đâu? A là Quảng Bình, B là Quảng Trị, C là Hà Tĩnh và D là Huế. Nào, Phạm Nguyệt Nga trả lời là D. Nào, Kim Liên có câu trả lời chưa? Dương Nguyễn trả lời là 16D, Trọng Đạt 16D, Thúy Hiền trả lời là 16D ở Huế, Dương Nguyễn 16D, Trần Minh Hằng 16D, Phạm Ngọc Ly 16D, rất tuyệt vời, Trâm Trâm 16D, Kiều Thị Phương 16D. Chính xác các em nhá. Tác phẩm này được sáng tác đúng không? Viết về xứ Huế và được viết tại Huế. Ok chưa? Nha các bạn nhá. Rồi đây Di Đoàn và Nguyễn Nga cũng trả lời là D đúng không các em nhá Ok Chưa thấy các bạn nào sai câu này cả Ok à Bây giờ mình nói với câu số 17 nào Rồi Thảo Nhi rồi Ok thầy đọc được rồi nhá Bây giờ chúng ta nói với câu số 17 này Câu 17 là Vẻ đẹp đa chiều của sông Hương Được nhìn nhận qua những góc độ nào 17 Đúng không A là địa lý lịch sử âm nhạc B là địa lý lịch sử hóa học C là địa lý lịch sử sinh học D là địa lý lịch sử vật lý à, Vậy thì đáp án câu số 17 các em là gì ạ? Nguyễn Hồng Trà trả lời là 17A à, rồi. Lò Diễm Hằng vẫn loanh quanh ở câu 16 Thảo Nhi và Yến Vi Phan trả lời là 17A Nguyễn Tiến Dũng trả lời 17A Nguyễn Khánh Linh trả lời là 17A Diễm Phúc 17A Chính xác các bạn nhé Đúng không? Câu này mà sai thì hơi bị dở đấy Đúng không? Đấy Không có hóa sinh lý gì ở đây cả Đúng không? Mà phải là địa sử âm nhạc Ok nhá Rồi Bây giờ mình đến với câu số 18 này Ở thượng nguồn của sông Hương mang vẻ đẹp gì? Nào các bạn có thể biết nhá Vẻ đẹp ở thượng nguồn của sông Hương này Đúng không? A là người phụ nữ kiều diễm à, B là phóng khoáng mang dạy bản lĩnh tự do C là người con gái nằm ngủ mơ màng Và D là duyên dáng thước tha yêu kiều à, Mình trả lời được mình phải giải thích được nhá Đúng không? Trần Minh Hằng, Trâm Trâm và Lê Hồng Thắm đều trả lời là 18B Các bạn để ý này này à, chúng ta nhận thấy nhá yêu kiều và kiều diễm ấy đúng không đấy là khi đã đến về huế nhá đã đến về huế này đúng không điệu slow đấy các bạn ạ được chưa nào đây thì là gì đấy đây thì là sông hương ở châu thổ này đúng không vậy đáp án của chúng ta nhá thượng nguồn của sông hương phải là một cô gái di gan man dại và phóng khoáng đáp án của chúng ta ở đây phải là b các bạn nhá 18 b ok rồi chúng ta đến với câu số 19 này ở trong thành phố huế Sông Hương mang vẻ đẹp nào? Câu 19 đã bán cho anh em là gì ạ? Nào, A này, người phụ nữ kiểu diễm, B phóng khoáng man dại này. Cái này chúng ta loại đúng không? Bởi vì cái này ở thượng nguồn rồi này, đúng nhá? Đấy. Của người con gái nằm ngủ mơ màng này, loại nhá. Đây là châu thổ nhá, đúng không? Đáp án của chúng ta là gì hả các bạn? À, ok nhá. Đáp án của chúng ta ở đây 19 là D các bạn nhá. 19 là D, Đoàn Mỹ Lệ đúng rồi, Phạm Gấm, Nguyễn Trung Hiếu đúng rồi nhá. Châm Châm Phạm Ngọc Ly, Trần Minh Hằng đúng. Ơi! là 19 là D các bạn nhá. Đấy, đã trả lời câu 20 rồi, kinh quá. Ok nhá. Rồi, 19 là D các bạn nhá. Chúng ta đến với câu 20 ạ. Chúng ta đến với câu số 20. Nào, câu số 20 này, để minh chứng cho một dòng sông thi ca về sông Hương thì tác giả đang dẫn ra những câu những nhà thơ nào sau đây, đúng không? Câu 10 20 các bạn là gì nào? A là tản đà cao báo quát đúng không? với cái vế này là hoàn toàn giống nhau hết rồi nhá. Bây giờ sẽ khác nhau ở đâu? à, Nguyễn Khuyến tổ Hữu này Tú Sương tổ Hữu này Bà huyện Thanh Quan tổ Hữu này Hồ Xuân Hương tổ Hữu này Nào các bạn có nhớ không ạ Rồi đáp án của các bạn là gì đấy các bạn ơi Nào các bạn trả lời thầy nhá Ok Nguyễn Khánh Linh trả lời là 20C Rồi ok à, Tấn Vĩnh trả lời là 20C Nguyễn Tiến Dũng trả lời là 20D Ôi rồi ông Tiến Dũng ơi Tiến Dũng học này à, phải xem lại nha Tiến Dũng nhá Học hành này à, hơi dở đấy nhá Tản đà đúng không Dòng sông chẳng là cây xanh ca bà Quát thanh kiếm dựng trời xanh Bà huyện Thanh Quan nỗi quan hoài vạn cổ ra bóng chiều hoàng hôn bảng lãng Tô hữu đúng không? Đó là gì đấy? Hào khí phục sinh của cả một dân tộc nhá Đáp án của chúng ta 20 phải là C Đúng không? Đấy, đáp án của chúng ta phải là 20C nha các bạn nhá Câu số 21 ạ Câu 21 rồi các bạn nhá Cố gắng lên nào 21 là gì đây các bạn ơi? Nào, câu văn này Giữa lòng Trường Sơn đúng không? Sông Hương đã sống đúng không nào? Một nửa cuộc đời mình như một cô gái di gan phóng khoáng và man dại đúng không đấy tác giả đã sử dụng biện pháp nào thì đây là một câu mà thầy nghĩ là à, nó sẽ có một chút gây tranh cãi nha các bạn nhé đấy nó sẽ có một chút gây tranh cãi đúng không đúng rồi trần minh hằng nói chính xác chúng ta sẽ có hai đáp án các bạn nhé đúng không chúng ta sẽ có hai đáp án này một là so sánh và hai là nhân hóa nhá nếu các bạn làm đúng được uh, cái câu này thì thầy có thể chấp nhận cả hai đáp án này nhá. Ok nhá. 21 là B đúng không? Đấy, rồi, 21 là B, C thì đều được các bạn nhá. Đấy, ok nhá. Được chưa nào? Thứ nhất là ví von này, này như là so sánh rồi này, đúng không? Đã sống này một nửa cuộc đời này, đúng không? Là nhân hóa, được chưa nào? Ok nhá. B và C đều được các bạn nhá. Câu 21. Được chưa? Rồi, cảm ơn bạn Ngọc Doanh đã tặng thầy 21 sao. Ôi giời yêu quá nhỉ. Chúng ta đến với câu số 22 nào. Tác giả đã không dùng hình ảnh nào để diễn tả sông Hương khi đi trong lòng thành phố. À, không nhé các bạn nhé, không dùng. À, được chưa? Đấy. Tác giả đã không dùng hình ảnh nào để diễn tả sông Hương khi đi trong à, lòng thành phố. Được chưa các bạn? À, ok à. Rồi, ôi rồi, lại có bạn gì đây? Nguyễn Đoàn Quỳnh Chi tặng thầy sao? Yêu thế, cảm ơn em rất nhiều nhá. Đấy, các bạn cứ nhiệt tình là thầy rất là cố gắng. Ok nhá. Rồi, các bạn để thầy nhá. Nào, câu này đáp án của chúng ta là gì đây? 22 là gì các bạn nhỉ? 22 nào. Đáp án các bạn là gì đây? 22. 22 trọng đạt trả lời là D. Ok. Bạn à bạn các bạn không trả lời được câu 22 à? Ừ. Thầy đang hỏi câu 22 nhá. Đấy, có mỗi bạn trọng đạt comment là như nào này? À, Bảo Sam trả lời là 22D. Nguyễn Thị Mai Linh trả lời là 22D. Trâm Trâm trả lời là 22D. Phạm Ngọc Ly trả lời là 22D. Ồ, oh, đúng rồi các bạn nhé. Đấy. Chúng ta thấy này, câu 22 của chúng ta ấy, đúng không? Đáp án của chúng ta là D nhá, các bạn nhé. Bởi vì tất cả những ý này đều có, đúng không? Chảy trôi lặng lờ này, vấn vương của một nỗi lòng này, nó trùng trình như muốn đi muốn ở này, đúng không? Đấy. 22 là D nhá. Bây giờ chúng ta nói câu 23 nào. Câu 23. Tác phẩm ai đã đặt tên cho dòng sông gồm có mấy phần? À, Câu 23 đáp án ngay mà gì ạ? Tấn Vinh hãy trả lời cho thầy nghe nào. Tấn Vinh trả Tấn Vinh trả lời là 23B. Ừ. Ok, ok nhá. Rồi 23 đáp án các bạn là gì đây? Thảo Nhi cũng trả lời là B, Trọng Đạt cũng trả lời là B, Thúy Hiền cũng trả lời là B, đúng không? Các bạn có tự tin không ạ? Thùy Linh trả lời là D này. À, ờ, có bạn trả lời là D này. Thầy đang hỏi câu 23 cơ mà. Phạm Ngọc Ly nhá. Vậy thì đối với tác phẩm này, đúng không? Đấy, thì có chúng ta nhận thấy này. Tác phẩm này có bao nhiêu phần hả các bạn? À, chính xác các bạn nhá. Tác phẩm Ai là tên dòng sông gồm có 3 phần đúng không? Đáp án của chúng ta các bạn làm đúng rồi, đó là 23B nhá các bạn nhá. Đấy, 23B nhá. Bây giờ chúng ta nói về câu 24 này. Đoạn trích ai đã đặt tên cho dòng sông nha. Ok, cảm ơn bạn Lê Minh Chiến nhá. Đoạn trích ai đã đặt tên cho dòng sông nằm ở phần nào của văn bản đúng không? Đấy, bắt đầu có những bạn trả lời khác nhau này. Mai Chi trả lời là 24D và bạn Nguyễn Thị Mai Linh trả lời là 24A. Huỳnh Minh Anh trả lời là 24B Đấy, vậy là bắt đầu có những sự trả lời khác nhau rồi, đúng không? Đấy, được chưa nào? Và nếu như bạn nào trả lời là B hay là D ấy, thì chúng ta đều trả lời sai các bạn nhá. Bởi vì câu 24 này này, đáp án của chúng ta là A, đúng không? Cái tác phẩm này ấy được đưa vào chương trình giảng dạy ấy các bạn ạ. Nó thuộc vào phần đầu của văn bản các bạn nhá. Đấy, đấy các bạn hình dung ra chưa? Có rất nhiều bạn trả lời sai nhá các bạn nhá. Các bạn xem lại đi. Nó thuộc vào phần đầu của tác phẩm nhá các bạn nhá. Câu số 25 nào. 25 nhá. Rồi ok nhá. Đấy, 24 Hoàng Thị Tú với Tấn Vích trả lời đúng rồi. nhà Trần Kim Huệ cũng trả lời đúng rồi. Chúng ta đến câu 25 này. Hình ảnh nào sau đây bài ký không phải tác giả dùng để diễn tả về sông Hương? Nhá. Câu 25 này, hình ảnh nào sau đây của bài ký không dùng để diễn tả về sông Hương? Đúng không? A. Như một áng mây bồng bềnh hứng hở trôi. B. Như một tấm lụa, như một tấm voan huyền ảo. C. Một người con gái dịu dàng của đất nước D. Một tiếng vâng không nói ra thành lời của tình yêu Nào Rồi các bạn ơi câu 25 đáp án của chúng ta là gì ạ? Trâm Trâm trả lời là A Tâm Như trả lời là A Doãn Lan Trinh trả lời là A Vũ Quỳnh Anh trả lời là A Rất tuyệt vời à, Ngọc Doanh trả lời là 25A Đúng không? Các bạn có tự tin không ạ? Chính xác các bạn nhá ba cái em để ý này này đúng không không phải nhá nó không phải này đọc kỹ đề này không phải này đúng không vậy thì chúng ta thấy là tấm lụa đúng không huyền ảo có này đúng không đấy người con gái dịu dàng của đất nước có này một tiếng vâng không nói lên thành lời của tình yêu có này đúng không vậy đáp án của chúng ta là a đúng không một áng mây bồng bềnh hứng ở trời chưa bao giờ hoàng phủ ngọc tường viết được thế các bạn nhé ok chúng ta đến với câu số 26 nào các bạn ơi câu 26 nói về một đặc điểm rất là đặc biệt của của gì ạ đấy của sông hương này các bạn này đúng không khi nhìn từ bầu trời của xứ huế nhá nhìn từ bầu trời kinh thành huế này a là gì đấy sớm xanh chưa vàng chiều hồng B là sớm xanh chưa vàng chiều đỏ C là sớm trắng chưa vàng chiều tím D là sớm xanh chưa vàng chiều tím Đáp án của câu này mà không làm được thì hơi bị buồn đấy các bạn nhá Đấy Các bạn mà hiểu về sông Hương ở ngoài ngoại vi thành phố ấy Thì các bạn thấy là nó có những cái miếng phản quang khổng lồ Đó là gì đấy cái những ngọn đồi cao đột ngột như vọng cảnh tam thai lựu bảo Đúng không? Để rồi nhìn từ bầu trời của xứ Huế đó là một bầu trời thế nào đây? Rồi, Mai Linh 26D, Lò Diễm Hằng 26D, Trần Hữu Cường trả lời là 26D, Thùy Linh 26D, Hoàn Võ 26D, Giáp Văn Quỳnh là 26D, Jonathan Galindo 26D. Rất tuyệt vời. Rồi, các bạn đều trả lời đúng nhá. Sớm xanh, trưa vàng, chiều tím. Đó là một bầu trời rất đặc biệt nếu như nhìn từ gì đấy? À, nhìn từ bầu trời của xứ Huế. Ok nhá. Rồi, chúng ta đến với những câu hỏi tiếp theo nào. Câu số 27 à, câu hai câu 27 nhá nào comment thật nhiệt tình cho thầy đáp án nhá để thầy xem các bạn có làm đúng không nhá thầy vẫn đang đọc comment các bạn đây đúng không nhịp điệu chậm rãi lặng tờ của sông Hương khi chảy qua thành phố Huế được tác giả của văn bản ai đã đặt tên ông dòng sông ví von so sánh với cái gì Bùi Văn Quang đúng không trả lời là 27A đúng không Đấy, Trọng Đạt Phương Trần Trần Minh Hằng trả lời là 27A à, có bạn nào có ý kiến khác không ạ à, có bạn nào trả lời ý kiến khác không ạ rồi bạn Lê Minh Chiến trả lời là 27A Thế Phong trả lời là 27A Nguyễn Thị Mai Linh trả lời là 27A Kiều Thị Vương trả lời 27A Đúng không? Đấy Đúng rồi Khi sông Hương này vào thành phố Huế Nó được ví von như là gì đấy? Một điệu slow tình tứ dành riêng cho Huế nó muốn dành nhiều thời gian nhất ở bên cạnh Huế đúng không đấy như ôm kinh thành Huế vào lòng nhá được chưa đấy tài nữ đánh đàn là cái vẻ đẹp gì đấy văn hóa này đấy rồi là cung điện Pentac nó không liên quan này đúng không đấy cái này thì là gì đấy không phải là không phải nói về cái này nhá đấy mà đang nói về dòng nước dòng nước thì nói về điệu slow tình tứ nhá được chưa chúng ta đến với câu số 28 á nào câu 28 hách não một tí này sắp xếp thứ tự hành trình của sông Hương nhá a là hành trình vượt gành thác hành trình về với biển cả hành trình đi tìm tình yêu b hành trình vượt gành thác hành trình tìm tình yêu hành trình về với biển cả c hành trình tìm tình yêu hành trình vượt gành thác hành trình về với biển cả d hành trình đi tìm tình yêu hành trình về với biển cả hành trình vượt gành thác đúng không đáp án các bạn là gì ạ các bạn comment thầy biết nhá câu 28 đáp án ngay mà gì đây ok ạ rồi trọng đạt trả lời là 28 b rồi nguyễn thư này à, vẫn loanh quanh câu a thầy đang hỏi câu 28 à 28 là gì các bạn ơi Thế Phong trả lời là 28B Rồi Trọng Đạt 28B Ngô Thanh Thủy 28B Jonathan Glindo 28B Phạm Ngọc Ly 28B Chính xác các bạn nhé Được chưa Câu số 28 này Đó thứ nhất này Đấy là hành trình vượt gành thác Đúng không Đấy ra khỏi thượng nguồn này Sau đó là hành trình tìm kiếm về với người tình trăm năm này Đúng không Và hành trình đổ ra biển lớn Đúng không Sau khi đã gặp được người tình trăm năm của nó đó chính là kinh thành Huế. Vậy thì câu 28 của chúng ta phải là B các bạn nhé. Ok nhá. Rồi, Trâm Trâm vẫn trả lời đúng, Khánh An vẫn trả lời đúng, đúng không? Đấy, chúng ta cảm thấy rất là vui bởi vì sao? Bởi vì chúng ta đang làm đang làm về sông Hương các bạn ạ, đang làm về sông Hương, đang ôn sông Hương đấy nhá. Đấy, được chưa nào? Một số trường thì người ta năm nay thi đánh giá năng lực, đấy thi trắc nghiệm thì nó thầy thầy làm đề cho các bạn làm mà các bạn à, các bạn nhiệt tình thì thầy sẽ làm tiếp, còn các bạn không nhiệt tình thì thôi vậy nhá. Đấy. Và đến với câu 29 này. Qua văn bản ai đặt tên Hồng Sông? Hoa Vũ Tường thể hiện tình cảm gì? A. Thể hiện tình yêu kháng chiến, quyết tâm bảo vệ Tổ quốc. B. Thể hiện tình yêu đối với cô gái Zigan. C. Thể hiện sự tự hào về danh lam thắng cảnh của quê hương. Và D là thể hiện tình yêu tha thiết sâu lắng và niềm tự hào lớn lao của nhà văn đối với dòng sông quê hương, với mảnh đất đế đô, đúng không? Nguyễn Thị Mai Linh trả lời là 29D. Thế Phong, à, Billy và Khiêm Trần trả lời là 29D. À, có bạn nào trả lời khác không ạ? à, có vẻ như là Mai Linh trả lời luôn đúng đúng không? Đấy, Mai Linh giỏi là phết đấy nhá. Có vẻ Mai Linh rất là yêu Hoàng Phủ Tường đúng không? Chính xác các bạn nhá. Đáp án của chúng ta là 29D nhá các bạn nhá. Đấy, mới là một đáp án đầy đủ và trọn vẹn nhất nhá. Chúng ta đến với câu cuối cùng ạ. À. 30. Các bạn ơi, 30 rồi. Nào, chúng ta đến câu cuối cùng nhá. 30 này. Được chưa? Nhất định nào sau đây của Nguyên Ngọc nhà văn viết tác phẩm rừng xà nu ấy các bạn ạ. Được chưa nào? Đấy. Cũng ở trong chương trình 12 kỳ 2 đúng không? nhất xét về Hoàng Phục Tường nhá. Không biết là các bạn có nghe bài giảng của thầy không? Bởi vì nếu các bạn nghe bài giảng của thầy thì các bạn chắc chắn sẽ biết câu này nhá. A này, Hoàng Phủ Ngọc Tường là một trong mấy nhà văn viết ký hay nhất nước ta hiện nay. B. Ký của Hoàng Phủ Ngọc Tường có rất nhiều ánh lửa. C. Hoàng Phủ Ngọc Tường là một gì đấy là có người có phong cách viết bút ký văn học của riêng mình. Thế mạnh của ông là tri thức văn học, triết học, lịch sử, địa lý sâu và rộng gần như đúc đến vấn đề gì ở thời điểm nào và ở đâu thì ông vẫn có thể tung hoành thoải mái ngoài bút đúng không đấy ơi giời ơi d là gì ạ d đây Hoa Vũ Ngọc Tường là một trong số ít những nhà văn viết bút ký nổi tiếng nước ta vài chục năm nay. Bút ký Hoa Vũ Ngọc Tường hấp dẫn người đọc ở tấm lòng nhân văn sâu sắc, trí tuệ uyên bác, đúng không? À, và chất huế, thơ, quyến rũ. Đó là những trang viết tài hoa, tài tình, tài tử, đúng không? Đấy, đáp án của chúng ta là gì các bạn ơi? Các bạn để ý thế này thầy biết là sẽ có một số bạn trả lời câu này đúng không đấy bởi vì các bạn thấy nó dài nhất đúng không tuy nhiên nhá đáp án của chúng ta không hề như vậy đúng không đáp án của chúng ta chỉ rất ngắn gọn thôi đó là gì ấy hoàng phùng ngọc tường này nhà văn nguyên ngọc đúng không đấy nhận xét về hoàng ngọc tường đúng không là một trong mấy nhà văn viết ký hay nhất nước ta hiện nay nhá nếu bạn nào trả lời là 30 là a thì hoàn toàn chính xác và bạn nào trả lời được 30 trên 30 câu thì em thật sự có kiến thức khá là chắc về sông Hương, đúng không? Một trong số những bài có tỷ lệ thi rất cao nha các bạn nhé. Đấy, được chưa? Bởi vì thầy thấy là có hai năm đề dễ rồi thì năm nay đề chắc là không dễ nữa đâu, đúng không? Ok nhá. Đấy, được chưa nào? 30 trên 30 rất tuyệt vời đúng không các bạn? Rất tuyệt vời nhá. Đấy, chúc mừng các bạn, đúng không? Đấy, chúng ta thấy không? Làm một cái đề như thế này nhá, rất là vui. Đấy Tại sao lại vui ạ? Bởi vì thứ nhất là mình vừa ôn được bài Thứ hai mình không sai ngớ ngẩn Thứ ba là mình gì đấy Luôn luôn hâm nóng lại kiến thức Các bạn nhé Luôn luôn hâm nóng lại được kiến thức Và đó là một điều rất cần thiết cho các bạn Ok nhá Đấy Được chưa nào Rồi cảm ơn các bạn rất nhiều nhá Ok Thầy cảm thấy rất là vui khi thầy nhìn thấy những học sinh live CTG Như là bạn Trọng Đạt, bạn Trần Minh Hằng trả lời đúng hết cả 30 trên 30 câu Đúng không? Rất tuyệt vời Đấy, ok nhá Ok nhá Rồi, thầy nói với các bạn này Đối với các bạn 2K4 thân mến Đã đến lúc chúng ta phải tăng tốc Các bạn nhé Đấy Nếu như các bạn 2K4 ở phương xa Đúng không Đấy Muốn đăng ký học livestream Môn ngữ văn cùng thầy Nhật nhá Với mục tiêu là 9 cộng ôn thi đại học Thì về mặt lộ trình của khóa học của thầy Đúng không Đấy Đối với 2K4 nhá các bạn nhé Live C này sẽ giảng tất cả các tác phẩm văn học lớp 12 Đúng không? Đã có full video tất cả các tác phẩm văn học lớp 12 nhá Đúng không? Sau khi chúng ta nghe giảng tất cả các bài Chúng ta đến với Lai T Hiện tại thầy cũng đã bắt, bắt đầu cho các bạn luyện đề rồi nhá Chúng ta sẽ đi luyện đề đúng không? Và chấm chữa bài chi tiết một một Được chưa nào? Đó Thứ ba là ra Tết Ra Tết thì chúng ta sẽ gì? Thầy nói luôn này Lớp văn thầy Nhật sẽ học xuyên Tết Không nghỉ một buổi nào các bạn nhá Đấy, chúng ta tư tưởng chúng ta rõ ràng luôn Được chưa? Đấy Và lớp Liger của chúng ta nhá Trong nhóm kín này Thì sẽ được dạy lại Đúng không? Thầy sẽ dạy lại các tác phẩm cho các bạn yên tâm Được chưa nào? Đó Về mặt quyền lợi này khi đăng ký học văn cùng thầy Nhật này, ngoài việc các bạn học cả ba khóa trong một nhá. Về mặt quyền lợi này, thứ nhất các bạn sẽ được tặng full audio bài giảng ngữ văn lớp 12 nghe trên app đúng không? Thứ hai là các bạn sẽ có full tài liệu phân tích đúng không? Các tác phẩm văn học lớp 12, bản Word từ 33 đến 40 trang cho một bài nhá, phân tích chuyên sâu 9 cộng nhá. Thứ ba là các bạn được tặng full video nghị luận sôi đúng không? Đấy, các bạn nghe ở trên app nhá. Được chưa? Về những cuốn sách mà khi các bạn đăng ký học với thầy, lớp livestream này các bạn sẽ được tặng đến tận 5 quyển sách gửi về tận nhà quyển đầu tiên đó là quyển sơ đồ tư duy các bạn nhé đấy sơ đồ tư duy đúng không tích hợp với giản ý và quyển này được in màu này các bạn này quyển này được in màu 100% các bạn nhé đấy thứ nhất là có sơ đồ tư duy để các bạn học các bạn không thấy nhàm chán ở cuối ở cuối thì các bạn có giản ý đúng không đấy toàn bộ là in màu và những cuốn này thì không bán và chỉ tặng cho những bạn theo học thầy thôi nhá đây là cuốn thứ nhất sơ đồ tư duy này đây là cuốn thứ nhất cuốn thứ hai các bạn được tặng này đó là cuốn 35 đề thi thử nhá mà thầy đã biên soạn giải ở tất cả các tác phẩm đúng không? Đấy. Mỗi một tác phẩm thì giải chi tiết nó lên đến tầm 8 đến 15 trang cho một tác phẩm à cho một cái đề các bạn nhé Có rất nhiều đề để các bạn thử sức đúng không? Đó, được chưa? Cuốn này các bạn cũng được tặng và gửi về nhà nhá. Cuốn thứ ba các em sẽ có này, đó là cuốn 140 mở bài nâng cao. Mỗi một tác phẩm thầy đã chuẩn bị cho các bạn từ 10 đến 15 cái mở bài rồi, đúng không? Và đây là quyền lợi của những bạn theo học thầy thôi nhé 10 đến 15 cái mở bài được chưa đấy để các bạn đốn tin giám khảo cuốn thứ tư mà các em được tặng đó là 130 đề đọc hiểu kèm đáp án chi tiết thứ nhất các bạn sẽ có kiến thức đọc hiểu này và sau đó các bạn có đề đúng không đấy để làm nhé các bạn nhé để không sai ngớ ngẩn những câu đọc hiểu nữa đúng không văn ấy sai gì thì sai sai đọc hiểu là cái sai tức nhất đúng không và cuốn thứ năm đúng không cuốn cuối cùng nhá là cuốn kiểu âm chân kinh đúng không quyển này thì chắc là các bạn lớp à, các anh chị khóa trước đều biết rồi đúng không đấy được chưa nào? Phiên bản 2023 thì trong cuốn này sẽ phân tích chuyên sâu tất cả các tác phẩm văn học lớp 12 đúng không? Và số trang lên đến là khoảng 300 trang các bạn nhé. Phân tích tất cả các tác phẩm văn học lớp 12. Đấy. Rất chi tiết, rất cụ thể các bạn nhé. Đấy. Dày hơn cả mặt người cũ luôn. Đấy các bạn thấy không? Dày hơn cả mặt người cũ các bạn nhé. Đấy, năm cuốn sách đều sẽ được tặng cho các bạn. Nếu như đăng ký học với thầy, được gửi về tận nhà và những cuốn sách này thì chỉ tặng không bán các bạn nhé. Nghe không Đấy. Học phí hiện tại vẫn đang được ưu đãi các bạn nhé Vẫn đang được ưu đãi Là giảm 60% Còn 1.500k và học cho đến tận lúc các em đi thi luôn Nha các bạn nhé Đó Được chưa Đăng ký học với thầy thì các bạn có hai cách Một là các bạn có thể inbox cho fanpage Lớp Văn Thầy Nhật 1 triệu follow Và hai là các bạn có thể điền vào đường link Mà thầy đã ghim ở phần comment Trong buổi livestream ngày hôm nay nhá Cảm ơn các bạn 2K4 đã à, theo dõi đúng không à, video này được chưa Đấy, thầy cảm thấy rất là vui À từ từ đã để thầy uh, cập nhật cho các bạn nhé Đó là cái link đề đúng không Các bạn bảo là các bạn thích cái link đề này đúng không Rồi thầy sẽ cho các bạn link đề nhá Để các bạn uh, thoải mái đúng không Các bạn có thể nghiền ngẫm lại cái đề này Được chưa Thầy sẽ cập nhật lên uh, lên caption của buổi live này các bạn nhé Đấy, thầy sẽ cập nhật lên caption của buổi live này Đúng không Đấy, được chưa Thầy Nhật rất là mong muốn được đồng hành với các bạn 2K4 Đấy, trên khắp cả nước Năm ngoái thì chúng ta đã có 183 điểm 9 cộng môn văn Và năm nay thầy kỳ vọng là các em sẽ xô đổ được kỷ lục của anh chị 2K3 Các bạn sẽ phải có hơn 200 điểm 9 cộng môn văn trên khắp cả nước Và đó là điều mà thầy rất là mong đợi nha các bạn nhé Đấy, đây nhá Này, linh đề này, đúng không? Link đề nhá PDF, được chưa? Đấy, trắc nghiệm văn cho các bạn nhé Thầy đã để link ở đây nhá các bạn nhé Đấy, thoải mái chưa? Rồi, các bạn sẽ nhìn thấy nhá thầy đã edit vào caption này đúng không thầy để lại link cho các bạn nhé Đấy, các bạn thấy chưa Đấy, đã có cái link đề của ngày hôm nay nhá trách nhiệm đối với đề ai đã đặt tên vào dòng sông nhá hy vọng là các bạn sẽ luôn luôn ủng hộ thầy nhật như thế luôn luôn yêu thương thầy nhật đúng không thầy nhật cũng rất là mong muốn hai k tư sẽ đạt được những thành công đúng không à, hơn anh chị hai k ba mỗi một năm mình phải tiến bộ hơn bản thân thầy cũng cố gắng hơn và bản thân học sinh cũng quen với việc học online hơn được chưa đấy ok tạm biệt các em đúng không đấy và thầy mong rằng những ai xem livestream này nhất định chúng ta sẽ được trên 9 điểm văn đúng không đấy bạn nào còn chưa tìm được lớp uh, văn ot đại học livestream thì các bạn có thể về đây với thầy nhá đấy ok chào tạm biệt các em hẹn gặp lại các bạn trong những buổi livestream sau